2022 đang ngồi trên núi Thiên Long Sơn ở Cali thì à, rảnh rỗi thì à, nói chuyện với quý vị một chút <coughs> Kiệt à, từ ở bên Houston mới về Cali thì à, livestream cái này Kiệt thử cái cái mạng ở trên này nó có tốt không như là kể chuyện à, Houston miếng đất thiên núi Thiên Long Sơn này là núi à, trên Thượng Đế các chư vị cũng rất là hay ở đây thì đồi núi nhìn xuống cảnh ở dưới này còn ở bên Thiên Long Sơn á, thì à, của của Houston á, thì bằng phẳng thì nhiều lúc kiệt nghĩa nó cũng giống như à, Lạc Long Quân Âu Cơ vậy chia năm đứa con trên núi năm đứa con xuống biển đất của Houston nó có à, có sông có rừng mà đất thẳng à, thì à, cũng là cái phước của dân Houston kiểu mua việc tặng để làm cái công viên à, văn hóa ở bên Houston này lên núi cũng hơi mệt bữa đi không có hẹn không có hẹn với ai hết à, cũng không có lên lịch trình cũng không có thông báo lễ nhận cái miếng đất buổi lễ à, giống như mình à, đặt chân vậy đó thì à, bữa đột xuất thôi mà cũng được năm sáu chục người có hữu duyên quy tụ để mà nhận cái miếng đất từ tay của ông thổ thần ở đó <clears throat> thì cái ngày đó mấy gì rất là quan hỷ cái buổi tiệc mà đặt có ông bàn thôi để mà nhận đất nhưng mà bữa thấy cả mấy trăm nghìn mò của người mọi da đỏ nè dông linh ở vòng vòng đó nè với ông thổ thần rất là vui đến để mà chúc mừng người Việt của Houston có mảnh đất thiên trong tương lai sẽ thành khu uh, tâm linh văn hóa của cộng đồng hải ngoại gần đây một số mấy đứa em mấy đứa nhỏ không có hiểu cứ hỏi sao chú Kiệt nói 6 triệu chim hiền mai mai mốt này khi mà Đức Thầy xuất hiện sẽ quay về tổ mà sao lại còn mua đất ở Houston thì à, xin thưa như thế này 6 triệu chim hiền mỗi một năm chim hiền nó đẻ ra một bầy trứng mà đông càng ngày càng xanh sôi nảy nở ở khắp thế giới người Việt giống như người Do Thái thời xưa tại vì xưa Chúa ra đời lập cái đạo à, công giáo ở Do Thái cho nên cũng bị hành hôm nay Đức Phật Di lạc ra đời ở nước Việt cũng lập cái đạo thì cũng bị hành thì tất cả con dân nước Việt á, đi khắp hải ngoại nhưng mà mỗi năm nó mỗi sanh ra lớn lên người Do Thái ngày xưa á, đóng Chúa ba cây đinh cho nên bị uh, lưu lạc mấy nghìn năm thì họ về họ mới tìm lại cái mảnh đất nhưng mà họ vẫn đoàn kết về họ có cái nền văn hóa quật cường rất là thông minh người Việt mình cũng dốc vậy sau này khi mà thế giới thái bình không còn những cái ác hiện hữu trên cái thế gian này nữa chỉ còn cái thiện và cái lành con văn Việt Nam vẫn đi qua đi về chứ không có phải là ở, ờ, ở, ở bển luôn những nó nó đi qua đi về như đi có hai nơi vậy cũng giống y như người do thái thời nay họ có một quốc gia bệnh nhưng mà họ vẫn sống ở mỹ vẫn đi ờ, khắp vẫn ờ, có những cái thế hệ sau khắp thế giới cũng giống như ông ờ, Len Jensky của Ukraine cũng vậy cũng là gốc người Do Thái rồi đâu biết mai mốt tương lai con dân của mình ở Houston nó có mảnh đất thiên nó vô nó khấn cha khấn mẹ tối ngày rồi cái ờ, được ở trên chọn nó mới mốt nó làm tổng thống mỹ rồi sao à, chứ không phải là 6 triệu người người nào về thì về về à, nửa, 9 tháng ở Mỹ 3 tháng hoặc là về Việt Nam 6 tháng làm ăn ở Mỹ 6 tháng chứ không phải là à, là về hết ý là vậy đó đó trả lời có nhiều người nói là mai mốt là về về hết không phải người do thái họ cũng về bên nước họ nhưng họ cũng vẫn ở lại hải ngoại để mà tìm cái nguồn à, à, tài tài chánh để mang về chứ mấy ông á thì nó cũng đi ba vòng vòng để mà đi hút tinh hoa hút mật để nó mang về tổ con trong con ngoài đây là phật đó là chuyện của houston mảnh đất có thể sẽ mở cửa để mà tạm sử dụng được nha thì à, cỡ tháng tại việc phải à, xây trước tiên là phải mua bảo hiểm và đồng thời phải à, xây cái nhà vệ sinh tại bữa cũng chưa có nhà vệ sinh rồi sau đó à, đóng mấy cái à, mấy cái nhà giống nhà mọi vậy đó mình đóng chừng à, dài trăm mét vuông mỗi cái nhà bằng gỗ à, cao cao lên cặp bờ sông đó đó chừng năm bảy cái để cho mình à, tiếp khách ra vô hay là ngồi đó chơi cả ngày ngủ ở đó thế là lúc thời gian đầu trước khi mình ra cái chương trình lớn để mà mình à, có thể sử dụng miếng đất được thì mình có thể à, ra đó ngồi à, đi à, nghỉ mát cắm trại hội họp tụ tập đó là trong à, mấy tháng tới mình sẽ làm được như vậy nhưng trước tiên mình phải làm cái bảng cái monument để tên là Thiên Long Sơn Houston Texas đó thì cái tên cũng vẫn giữ là tên Thiên Long Sơn mấy vị à, nói như vậy còn cái dòng sông đó đó thì mình cứ đặt là Thiên Long Giang đi Thiên Long Giang sông đó Thiên Long Giang đất thì đất rất là thẳng rồi mình à, cắm cờ à, ở đó cờ vàng ba sọc đỏ ở đó cờ Mỹ với cờ của Texas thì ba cột cờ ở bển cũng đang làm với cái monument để mà bằng đá đó để mà tên và lúc đó kiệt mới lên đây kiệt thông báo được là cái địa chỉ để cho mọi người đến đó à, có thể từ sáng tới chiều ăn uống tụ tập rồi họp, hội họp gia đình à, chơi ở trong mấy à, lùm cây đó rồi có cái nó phải có cái nhà mọi có cái nhà giống như cái nhà sàn nhà gỗ ở trên vùng thượng vậy đó và có cái à, nhà vệ sinh mới là quan trọng thì à, vài tháng nữa mình sẽ sinh hoạt được ở đó bằng à, cách là gọi là outdoor camping đi picnic à, picnic còn à, xây dựng thì sẽ lên một cái master plan có nghĩa là mình phải à, quy hoạch à, cái ờ, dãy đất nào khu nào làm gì làm gì thì à, những hội đoàn những cái gì mà gọi là có góp góp vào nền văn hóa của nước Việt á giống như cải lương giống như lịch sử giống như võ thuật à, thì mỗi người lãnh một acre đất không có tính tiền nha one dollar one hundred year một đồng mướn từ cái uh, bất vụ lợi à, thiên long sơn một đồng 100 năm tức là vô đó tự lo tự xây còn về phần kiệt kiệt sẽ xây chùa và thờ phượng à, cha mẹ thượng đế ở đó còn phần của người đời thì người nào lãnh cái nào giờ à, xây cái gì á thì uh, tự xây và liên lạc với kiệt liên lạc với nhóm để mà khi mà ra một cái nó ra một cái sơ đồ á thì mình chọn ở góc nào sau đó nó sẽ quy tụ đầy đủ hết đời và đạo sẽ rất là vui rồi mình có một nơi để mà tổ chức hội chợ tết trung thu để cho giữ cái nền văn hóa con em trong tương lai lưu truyền ở hải ngoại phần kiệt thì kiệt lo về tâm linh lo xây chùa ở đó à, tiền của kiệt xây kiệt không có gây quỹ còn những cái nơi nào sau này ai vô đó mà xây mới có tâm góp sức cho cộng đồng thì ờ, tự họ gây, gây quỹ riêng cái phần đó thôi này kiệt livestream thử coi trên núi này nó có ờ, sống không giờ cũng được bốn trăm mấy người không biết có nghe rõ không bà con không biết nói này điện thoại chỉ bỏ lên thôi chứ không có máy móc gì hết không biết có nghe rõ không nghe tạm được đi <laughs> tự này cũng không có ờ, cái cái gì hết chỉ cái điện thoại thôi thì uh, chuyện nói sơ về uh, ở uh, Thiên Long Sơn 2 Houston mình gọi đó là Thiên uh, Thiên Long Sơn uh, Houston Texas hồi bữa lúc mà làm một cái bàn cúng á, thì trên màn trên hình đó thì có gửi lên Facebook với uh, mọi người biết á thì mình cũng đơn sơ mình không có làm trịnh trọng gì nhưng bên cõi vô vi đó hàng triệu dông linh của người mọi da đỏ ở dân bản xứ họ kéo về họ quan hô quá thì à, lúc đó nhóm của Kiệt sẽ sợ những cái dông linh đó nó lẫn lộn chung với những cái người đời của mình cũng đông thì à, nhiều khi <laughs> nó hạp ai nó nhập vô nhảy cà tưng thì cũng kỳ cho nên à, mấy khoanh Kiệt với các anh à, trong nhóm á mới làm một cái vòng tròn và đốt cái lửa ngay giữa để họ ăn uống xong họ tập trung vô đó để cho họ đừng có đi đụng với người đời của mình rất là vui còn cái ngay chỗ cái bàn đó đó là ngay chỗ cái nhà của ông thổ địa đó, đó ông thổ thần đó đó ông kêu đặt ngay đó quay về hướng đông bắc lại cha lại mẹ cho nên lúc đó lại về hướng đó là lại hướng đông bắc cảm ơn cha mẹ cho dân Houston cái mảnh đất thiên đó để mà sau này lưu truyền ở hải ngoại thì ổng ờ, ổng dặn vậy đó thì kiệt để cái bàn này đó thì những ờ, bước chân đầu tiên trong cái hình đó được ờ, hình như năm sáu chục người kia không có điếm thì những người sau này sẽ đi vào lịch sử à, lễ gọi là dặm dặm đất á dạ, nhận cái đất chứ không phải là lễ động thổ nha <laughs> mình chưa xây dựng gì mình chưa động thổ để nhận cái cục đất thôi như đất có chủ vậy đó mà không phải một người chủ mà toàn những ai là người Việt đều là chủ của mảnh đất của Thiên Long Sơn Cali và mảnh đất Thiên Long Sơn cái Houston nếu là con rồng cháu tiên đều là chủ hết Kiệt chỉ là người xin tiền của cha mẹ tiền là cũng phải tiền của Kiệt nha quý vị tiền của cha với mẹ của Phật chứ cũng phải tiền của kiệt thì à, ai là người việt thì là có bổn phận phải lo góp sức xây dựng và để lưu truyền những thế hệ về sau dầu cho thế giới hiện giờ đang à, xáo trộn bất an nhưng mà kiệt nhắm vào cái thế giới trong tương lai rất là phồn thịnh và đoàn kết nó không giống như hiện giờ mình thấy cộng đồng bắc cali nát như tương cộng đồng Nam Cali uh, ờ, rã như đậu hũ cộng đồng Houston uh, uh, như là nồi uh, <laughs> uh, nồi thập cẩm ở đại khái là tự vì có những người cũng là người Việt nhưng họ không có thích người Việt họ thích đảng cho nên họ làm nát tất cả các cộng đồng trên hải ngoại thì ai làm gì sẽ có nghiệp đó và cái cái nghiệp đó sẽ đến rất là lẹ trong thời gian sắp tới gọi là nghịch thiên á hôm nay thế giới mọi nơi mọi chỗ đều có à, biến động kiệt ngày nào cũng khấn cha khấn mẹ khấn chư phật khấn chúa khấn sư là đức thầy đức phật thầy tan đức bình phú sổ đức trạng trình à, à, đức phật chùm đức bổn sư đức sư giải bán khoai à, đức thương tử nha à, đệ tử đang ngồi đây câu cá chờ thầy xỏ chuỗi chờ thầy đức thầy không xuất hiện thế giới sẽ không có ngày bình yên kiệt cũng ngồi ở đây lãm nhảm hoài yếu gì quý vị cũng chán luôn á cũng không biết làm sao nhưng mà thiên cơ thì mình phải gắn nhẫn nại mình chờ ngày đó sẽ đến không quá xa nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà cơ vận thì đi hàng nghìn năm Kiệt biết rất là nhiều cơ vận nhưng mà Kiệt biết tám chín chục trăm giống như ngày hôm qua Kiệt upload lên cái uh, cái những ngày đầu mà lên trên mạng mà phố Bô Sa phỏng vấn với năm 2018 mùng 3 Tết thì kiệt lộ uh, thiên cơ ra đó thì hôm nay nó đi trúng gần 8 90 là phần của kiệt còn phần 20 còn lại là do cha với hội đồng chư Phật muốn giảm đi cái số lượng người chết ở quả địa cầu này 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình thì bao nhiêu lần hội họp với ờ, tiếp xúc với ờ, sư phụ là đức thầy thì nói ờ, thưa sư phụ con sư phụ giải thích dùm con cái câu sư phụ nói trong sấm cơ là 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình là như thế nào thì sư phụ ngài sẽ nói cái đó thì phải chờ xem cái nghiệp và cái phước của chúng ta có chịu quay tâm lại từ lúc ngày kiệt lộ cơ năm 2018 đến giờ. Bao nhiêu đứa con của Thượng Đế, của Phật, của Chúa mà hiểu được kiệt. Đó. Chứ không phải những sấm cơ nói là à, chết chết chín à, chín mươi phần trăm nhân loại cái đó cũng không đúng phải do cái tâm mình quay trong những cái năm gần đây ai hiểu được kiệt bao nhiêu thì đó là gọi là sàng lọc thuyền bát nhã là dấu này là dấu thiên tâm Thiên tâm không phải là do Kiệt biết cái này Kiệt cũng là người đeo như quý vị nha Thiên tâm là do Đức Thầy Đức Phật Thầy Thế Đức Quỳnh Phú Sổ Đức Trạng Trình, Đức Bổn Sư à, Đức Phật Chùm Thi giải bán khoai Tuân lệnh của Thượng Đế, của cha mẹ và hội đồng chư Phật dạy dỗ cho Kiệt gần bao nhiêu năm nay với cái dấu hiệu này. Cho nên quý vị muốn biết hiểu sâu về cái dấu hiệu này thì phải chờ Đức Thầy xuất hiện thì hỏi Ngài, Ngài sẽ giải thích thì sẽ rõ hơn. Chứ ngày xưa khoảng 4-5 năm về trước có một lần Kiệt hỏi sư phụ Thưa sư phụ Bây giờ sư phụ lập ra đạo hòa hảo để Nhiều đạo Tất cả rất là nhiều đạo trên thế giới Đạo Vũ Sơn và bên Cao Đài cũng có nhiều đạo Mỹ cũng nhiều đạo Sao bây giờ mình lại có cái dấu hiệu này Gọi là đạo thiên Chỉ có thờ cha thôi là độc nhất thần Thờ Thượng Đế Và phải học Phật Thì nguyên văn sư phụ giải thích như thế này Con có biết Người có đạo công giáo Người ta có chuyện vui chuyện buồn chuyện khổ chuyện sướng gì cũng kêu trời ơi người đạo hồi cũng là thờ ông trời chuyện vui chuyện buồn gì người hồi giáo mỗi ngày ăn cơm quay về hướng hướng gì ta cũng là kêu trời ơi khấn trời khấn phật người đạo phật không thờ à, không có hiểu nhiều về à, trời nhưng họ có chuyện gì họ cũng kêu trời ơi phật tử toàn là kêu trời ơi cả mấy thầy mấy hòa thượng cũng kêu trời ơi luôn á nhưng mà chẳng qua là kinh điển thời nay thần tú à, sửa lại cho nên làm cho con của thượng đế quên đi cha mẹ thì đạo phật cũng kêu trời ơi buồn vui khổ sướng gì cũng kêu trời ơi hết rồi xuống cao đài cũng thờ ông trời cũng kêu trời ơi tức là người không đạo cũng kêu trời và người ác nhất thế gian cũng kêu trời ơi cái gì cũng kêu trời hết thì hội đồng chư phật ở trên trời và cha mới quyết định là lập ra cái đạo thiên tâm này mà đạo thiên này ở có trên trời hàng nghìn nghìn năm ở trển xuống thế gian năm 1979 xuất hiện đầu tiên trên mặt quả địa cầu này là năm 1979 lúc đó Trung Cộng tấn công miền Bắc nước Việt thì các vị về kêu tất cả các tù nhân của trước 75 Việt Nam Cộng Hòa đó là lấy gỗ lấy mũ lấy gì đó, cứ đục đẽo cái dấu hiệu này mà đeo thì từ đó cái dấu hiệu này đã có mặt ở nước Việt năm 1979 nha quý vị không phải mới đây nha cho đến những thời gian gần đây á, Kiệt mới phổ biến nhưng mà Kiệt đã có dấu hiệu này đã đeo trong người gần rất là lâu rồi những người xung quanh Kiệt đã biết cái dấu hiệu này đã đeo rất là lâu cả cái chánh điện của bên à, Thiên Tâm ở bên à, của à, xin lỗi của điện mẫu ở bên Thiên Long Sơn á Kiệt cũng xây cái dấu hiệu này từ ngày đầu mua cái núi Thiên Long Sơn này cho nên nó không phải là gần đây mà hàng nghìn nghìn năm. Nhưng dấu hiệu này officially là được Thượng Đế và các hội đồng uh, Bồ Tát, Chư Thiên, Chư Thánh, Chư Thần và các cõi thế gian và Thiên Long Bát Bộ tất cả các vị A-la-hán, các vị thần, các vị tiên của tất cả các đạo luôn, công giáo, hồi giáo đều giao hộ với dấu hiệu này khi hiện giờ ai có đại nạn hay có chuyện gì là cái dấu hiệu này là dấu hiệu mạnh nhất nó cũng giống như là một uh, giống như mình có passport của Mỹ vậy đi nước nào cũng được còn passport Việt Nam á, thì à, bây giờ mấy cái nước bên Âu Châu bị chặn lại đại khái giống vậy cho nên được tất cả hội đồng trong ờ, không gian và à, cõi người cõi trời tất cả các cõi đều biết cái dấu hiệu này gia hộ chứ thì không có phải là, là phần còn lại lỗi cái điện thoại nó có người gọi vô cái mắt kỹ Thầy à, đang lên này cái buổi sáng đây thấy yên tĩnh không có <laughs> bữa nay không ai làm phiền cái ngồi lên livestream trời mới đây cũng bảy trăm mấy người cái dấu hiệu này là sau này sẽ thống nhất tất cả các đạo trên thế giới gọi là đạo thiên thờ chỉ có một ông trời người hồi giáo cũng thờ ông trời hiện giờ người à, công giáo cũng đang thờ ông trời tức là chúa cha còn người phật giáo thì chưa biết ông trời là do mấy thầy nói uh, mỉa mai cha mẹ nhiều quá cho nên phật tử thời nay á, đi với cầu sẽ nhiều nếu mà mà tiếp tục phỉ bán cha với mẹ cho nên trong tương lai đạo hồi hay đạo công giáo họ không có mất phần về tâm linh là vẫn là thờ của God của họ tức là thượng đế là Mỹ gọi là God à. về phần học vấn họ sẽ lên lên lớp giống như từ lớp uh, trung học lên đại học là về cái là bên hồi giáo và bên công giáo và tất cả những đạo khác trừ đạo phật và ấn độ giáo thì họ biết cái linh hồn chuyển thế từ thân này qua thân khác của mỗi một đời người cũng giống như kiệt dạng giống như là ngà, mình không dám so sánh ngày đạt lai đạt ma nha ngày cũng là ngày tái sanh 14 lần kiệt cũng là dạng tái sanh hôm nay kiệt tái sanh mang thân việt người việt nói tiếng việt mặc áo đời để mà đi uh, truyền uh, tin cho Thượng Đế. Đó là sự thật. Năm lá bài của poker quý vị đánh á, cái lá bài ngửa đầu tiên là kiệt. Đó là một người đặc biệt. Còn bốn lá bài úp uh, à, Minh Dương hay là hoặc với Lạc hay là cái gì gì đó, kiệt chưa bao giờ xưng hô trên này nha quý vị phải coi lại. Nhưng những cái phe gọi là con cháu của thiên ma đó ở vào phút uh, chót này nè họ sợ ờ, bị ờ, đuổi ra khỏi cái quả địa cầu này cho nên họ dùng mọi nỗ lực để tấn công con của thượng đế con của phật thì họ làm đủ mọi thủ đoạn cái thủ đoạn mà dễ nhất là làm cho những cái đứa con thiên họ thiên con của thượng đế cứ lững lững lờ lờ không có chánh kiến thì đi theo họ thì cái đó thì uh, cho nên mẹ với chư Phật thường với sư phụ dạy kiệt các con phải nói cho mọi người biết là phải có chánh kiến phải nhận xét ma quỷ nó mưu mô xảo kế lắm nó đủ thứ uh, chiêu trò à, rất là khó mà đoán được ai tránh ai tà của cái thời này đó là thường mấy vị hay nói với kiện vậy cho nên tất cả những đứa con họ thiên phải vững lòng phải tin là Phật Di Lạc sẽ ra đời Phật tử không tin Phật Di Lạc ra đời Phật tử tin mấy thầy nói là Phật chưa Lạc 9.000 năm nữa mới xuất hiện. Bên công giáo, những con chiên không tin Chúa Tái Lâm bằng uh, người Việt và đồng thời dạy đạo Phật. Bên công giáo chỉ nghĩ là bên công giáo có nghĩ là Chúa sẽ xuất hiện trên trời và cứu rỗi hết linh hồn của họ về trời. Cứ nghe là cái thuyết nhưng mà thấy tất cả những gì Phật, những gì Bồ Tát xuống trần đều mang sắc phàm đều phải ăn uống đều phải ngủ ngơi ngứa cũng phải gãi nữa đó cho nên tất cả các ngày đều giống nhau mà khổ hơn người thường gấp muôn vạn lần vì lãnh cái nghiệp của thế gian cho nên cái clip này hôm nay nói hai vấn đề là nó sơ về cái chuyến đi của Houston miếng đất thiên à, lạc long quân âu cơ cha thì lên núi mẹ thì xuống biển nhưng mà này mình không có biển mình có sông đó là cũng là người Việt à, cái thứ hai để điển tránh là cái dấu này là của Đức uh, Phật thầy ngài đã dạy kiệt cái dấu này là bao nhiêu năm và những lời ngài nói hồi nãy kiệt đã nói rồi trời ơi trời ơi cho nên sau này tất cả mọi người sẽ thờ ông trời hết và học Phật và đồng thời á, người công giáo và người hồi giáo mà chùm chùm khăn ở bên Trung Đông á mà nó biết là có nhân quả thì nó không có dám lái máy bay vô đụng hai tòa nhà và đồng thời nó không có ôm bom để đi tự sát tại vì tự tử là bị đọa địa ngục cho nên họ không có hiểu thì hôm nay sau này họ vẫn không có mất cái thánh ala của họ và bên công giáo cũng không có mất thượng đế của họ đức chúa trời của họ nhưng mà họ được lên cấp là vì họ học theo à, tất cả những kinh điển à, kinh điển của tam đại à tạng kinh tức là đại thừa của mình và tiểu thừa <clears throat> để mà họ ngồi thiền họ có thể store những cái bản năng mà thiên tính của mình là vì thiên ma nó che mắt che mũi để cho mình không còn thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông để họ nói gạt nói láo và để mà nhồi sọ tất cả những người trên quả địa cầu này cha mẹ không có muốn sau này thời thượng quân thánh đức và thời uh, vàng kim Phật Di Lạc xuất hiện con người của mình á, vừa giàu có vừa có thần thông và vừa tiếp xúc được với UFO đi ra ngoài không gian đó là những cái uh, mà kỳ, chủ yếu chuyện nói trên cái kênh này trong mấy năm nay con người mình sẽ không còn khổ như ngay bây giờ nữa 7 tỷ người đang sống rất là khổ rồi bị Covid nữa sau này sẽ không còn hết hết tất cả hết nạn khổ chỉ có cái sướng thôi sướng và học hỏi để về trời cho nên kỳ này cha mẹ muốn tất cả nhân loại chúng ta phải trở về và thoát luân hồi sanh tử giữ 12 giới luật của thiên tâm sẽ thoát luân hồi sanh tử không có cần 350 giới và 245 giới của à, tỳ kheo và tỳ kheo ni nhưng bên thiên tâm tự đốt đuốc đi nha quý vị Kiều chỉ là người chỉ đường thôi quý vị phải tự đi á và phải có bi phải có tấm lòng từ bi và phải có trí tuệ và phải có dũng giới định tuệ cuối cùng cái cái cái cái trí lực của mình nó sẽ sanh ra thần thông chứ không phải như bây giờ mình tu theo đàn theo đốm theo nhóm à, thầy biểu gì thì cả đám cờ gật cờ gù vô nhà thờ ông cha kêu gì cả đám con chiên dạ dạ cái đó với bản thân mình với thần hồn riêng cá nhân của mình khi mình chết cả người thân con của mình chồng của mình vợ của mình cũng không có giúp gì được mình khi mà bác sĩ rút ống ra khỏi lỗ mũi thân hồn mình lúc đó bỏ lại tất cả chỉ có nghiệp và phước để mình đem theo mà thôi dầu cho người đó bỏ lại thế gian hàng nghìn nghìn tỷ đô la cũng chẳng có giúp ích gì được gì trong lúc đó nên nhớ kỹ cái thân hồn là của mình tự mình phải lo phải có chánh kiến bi và dũng đó là đạo thiên tâm và đồng thời là tự đốt đuốc đi kinh thiên tâm đã ra đời cha mẹ đã đã để kinh địa mẫu vô đó để đọc để nhớ cha nhớ mẹ để biết là thờ những lời của cha mẹ nói hàng nghìn năm kinh ờ, địa mẫu có từ thời quan tự ở bên tàu khoảng một ngàn mấy năm về trước vô nước việt người tàu dịch cái tiếng việt và đồng thời một số người sửa kinh đó rồi phạt thược phạt, thưởng phạt ờ, hành tội trong đó không có đúng đến sau này trên mấy chư vị mới chỉnh lại hôm nay kinh ờ, địa mẫu nằm trong kinh thiên tâm cộng với không vô khuya của bên đại thừa tu theo Di Đà Quan Âm tức là tất cả uh, chùa không có sai kinh điển cũng không có sai chỉ có người làm sai đó, thì mình vẫn tu tập y như những gì mình đã từng tu nhưng mà phải biết thêm cha thêm mẹ là cọp thêm cánh chứ mình không có có chỉ tu đại thừa mà mình không có biết cha biết mẹ thì mình muốn đi về trời mà thoát luôn rồi sanh tử thì hơi khó đó nha là vì mình bị cái bệnh chấp á và mình cái sự hiểu biết của mình chỉ có nắm lá nó không phải là một rừng lá à, quý vị thấy cây trúc không kiều quên cái là cũng nắm lá huống chi ở đây nó quá trời lá luôn có thùng phi lá luôn á đó. đó là kiệt nhắc lại cái dấu này là của đức thầy đã từng dạy kiệt nên kiệt mới biết và rất là màu nhiệm rất là nhiều người à, ở việt nam à, gửi nhắn tin qua cho kiệt là Gia là coi như là bệnh viện à, à, chợ gãy là từ chối nhưng mà về để dấu hiệu này khấn thì tự nhiên hết bệnh. Và những à, rồi sau đó cả gia đình á, là bắt đầu đeo dấu hiệu này. Hôm nay nước Việt cũng sắp sửa đại nạn. Kiệt đã từng nhắc mấy clip cũ hôm nay nhắc lại những lời những gì mà Kiệt nói nước Việt để tan Tàu sẽ tấn công nước Việt á. Kiệt nói nhưng mà song song Kiệt cũng khấn mà nếu mà không xảy ra đó là quý vị á, là phải trân trọng và biết ơn Kiệt chứ không phải không xảy ra là nói Kiệt nói không trúng Kiệt cũng mong những gì Kiệt nói nó không trúng hết á là tự vì mình nói là để mình phòng ngừa và đồng thời mình cũng xin bề trên nhưng mà cái chủ đích cuối cùng tất cả những thể chế độc tài của các Mark Lenin và những cái ác á, sẽ đi vào quá khứ đó và Đức Phật Thầy uh, của miền Tây á, sẽ xuất hiện một cách nhiệm màu đó là những lời Kiệt nói thì nước Việt sẽ thái bình sẽ có gặp, à, gặp lập hội Long Hoa tại đó gọi là hội Anh Tài và đồng thời á, sẽ có những cái tiếng nói tự do trên nước Việt tiền Việt sẽ thành tiền giấy lúc đó đó chỉ có tiền đô xài được thôi còn cái chuyện mà à, chiến tranh lớn hay chiến tranh nhỏ hay là Trung Cộng thay đổi thể chế cũng là thua miễn sao bề trên cứ cứ uh, làm uh, đủ mọi cách miễn giảm sự chết chóc con người nhưng mà mục đích cuối cùng sẽ không thay đổi đó là tất cả những cái ác sẽ ra đi những cái lừa lọc những cái độc tài những cái uh, tham nhũng sẽ không còn trên nước Việt nữa người Việt sẽ rất là giàu có và thịnh vượng trong tương lai và sẽ à, những người có tài đó họ làm ăn họ sẽ giàu thêm không phải mình dành một cục đất rồi mình cứ đi lo xây nhà lo xây khách sạn mà mình phải dành những cái ờ, di mạch những con chip những cái điện tử những cái hay của thế giới chứ không phải ờ, đấu nhau chỉ mấy cục đất rồi dành qua dành lại rồi rồi còn bao nhiêu người ở dưới hàng tám chín chục phần trăm những người nghèo người không có cơ hội đi làm thuê làm mướn rồi đói khổ một người làm ngày hôm nay không có đủ tiền để mà trị bệnh hãy bệnh cái là chỉ có chết thôi hoặc là bán đất bán nhà thấy một rất là ờ, buồn khổ rất là ờ, không có vui được khi mình nhìn thấy một ờ, trên thế giới mà người so với người ta mình không có phải là kém tài gì mình là người do thái thứ hai trên quả địa cầu này mà nếu không nếu không sao các tất cả các chư Phật đã hiện hữu ở nước Việt hôm nay mấy ngàn người mang thân ờ, người như kiệt vậy đó. Và nếu không làm sao ờ, nước Việt mà lập ra ba bốn cái đạo, đạo Cao Đài, đạo ờ, Hòa Hảo, đạo Khất Sĩ. Một cái đạo thôi là đã thống lãnh cả hoàn cầu rồi. mà nước Việt lập đạo như vậy. Đó là ân trên đã cho nước Việt rất là nhiều hồng ân thì mình phải trân trọng trong lúc này mọi người nên tìm cái dấu này để mà đeo để mà tránh cái đại nạn này không biết cái nạn nó sẽ lớn nhỏ như thế nào mà trong tiên tri thì nói phải có một trận uh, chết chóc rất là nhiều khi chiến tranh xảy ra thì đức thầy mới xuất hiện đó là việc biết như vậy còn tình hình thế giới thì quý vị coi đài tin tức của ờ, Trần Nhật Phong hay là những cái đài của Mỹ á, thì quý vị sẽ hiểu rõ cái cập nhật tin tức còn kiệt, kiệt nói một cái đường trường dài và nói cái cái chuyện ờ, sẽ xảy ra lâu dài cho nên năm 2018 á, những gì kiệt nói Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập thì hôm nay quý vị thấy thời đó đâu có ai dám nói câu đó đó không năm bảy năm trước mà Trung Cộng chia năm sẽ bảy thì cái đó chưa xảy ra Kim Jong Uẩn tức là mập ở Bắc Hàn á nó sẽ bị dân lôi đầu xuống bây giờ chưa xảy ra cũng thấy gần giống rồi hai cái đó là chưa ấy nhưng mà những cái nạn tai những cái ờ, covid và những cái thiên tai ờ, địa chấn trên thế giới này ờ, rồi thêm khủng hoảng tài chính nữa thì kiệt điều nói trúng hết hôm nay ông Trump bị FBI vô hạch tội chữ đó là gì khi mà ông Trump lên thì những cái ác giống như những cái đầm lầy ông sẽ đắt sạch hết cả con tép nhỏ xíu cũng không có thoát nữa đó thì hôm nay nó một mất một còn á nó xài lực rừng á cho nên cái đầm lầy này á, <laughs> cá lòng tông cũng không xảy qua nổi với cái đảng cộng hòa khi mà nắm lại chính quyền thì quý vị nhìn thấy cái cơ vận nó đi như vậy thì kiệt đã nói hoàn toàn trúng cơ vận mà mình nói như vậy là quá rồi quý vị biết không chứ hồi xưa <clears throat> đức thầy nói với kiệt á sư phụ á trên thế gian này giàu cho Nostradamus hay vào Venga hay những nhà tiên tri lỗi lạc trên thế giới cũng không à, không ai nói trúng 100% hết 8 90% là dữ lắm rồi là vì cơ vận thượng đế và chư Phật không có ai muốn mình chết nhiều hết họ chết nhiều là có tan tác cho nên cơ vận có lúc đi chậm là vì <clears throat> cha thương mình cha <clears throat> cha lèo lách để cho làm sao mục đích thì vẫn đi đúng là à, à, toàn thế giới cùng một một lúc phải ăn khớp với nhau nhưng à, nhân loại phải chết cái sự càng ít đó, thì càng tốt chứ còn nếu mà đại hồng thủy hay là một cái bom nguyên tử mà quỷ diệt lẹ thì đó là quá dễ cái sự xây dựng lại thành phố hay xây dựng lại một cái à, xã hội một cái nhân cách con người đó nó rất là lâu hôm nay mình có biết bao nhiêu những thành phố lớn New York, LA, Los Angeles hay là New York rồi Sài Gòn, Hà Nội đều cũng đẹp Singapore mà bây giờ cái trái đất này bị lũ lụt đại hồng thủy lớn hay là chiến tranh bom nguyên tử thì thì à, lúc đó nhân loại sẽ đi trở về thời xưa nữa hay sao không có mình vẫn tiếp tục cái thời văn minh iPhone 13 nó sẽ thành iPhone 20 nhưng mà mình sẽ tiếp cận với người ngoài hành tinh đó nhưng cái lòng từ bi và cái lòng hòa đồng nhân ái của toàn cõi địa cầu này tất cả các nguyên thủ quốc gia sau này á, chỉ có dùng tình người để mà đối xử nhau chứ không phải dùng sức mạnh hay là vũ khí mà đối xử với nhau nữa thì cái thế giới này gọi là cái thế giới đại đồng cùng một tiếng nói và lúc đó những cái mục đích của thượng đế và của chư phật của kiệt là về phần tâm linh để cho mình biết là mình đang sống sống sống pha leo sống rất là cận với các cả các thần linh xung quanh mình tất cả các ngài đều gia hộ chúng ta nha nhưng mà hiện giờ có bao nhiêu người hiểu được cái này nhưng mà sau này tất cả mọi người sẽ hiểu khi cái màn này kết thúc đó là kiệt biết như vậy ở vào thời nước rút này <clears throat> chạy chống dồn này cả ông Trump cũng vậy còn mấy tháng đảng Cộng Hòa sẽ bầu cử thắng lại thì hôm nay cả cái tư gia ổng cũng bị lật lên lật từng cục gạch lật từng ờ, đập từng bức tường không còn cái gì mà à, lực rừng mà không xài hết về phần của kỳ cũng vậy ở nước rút này những cái người mà gọi là con cháu của thiên ma nó rất là đông nó đông hơn con của phật thì à, nó cũng biết À, nó sắp sửa hết thời Viện dụng chữ hết thời Thì nó cũng phải chạy nước rút Giống như ăn không được cũng phá cho hôi Tại vì tâm ma nó phải chuyển thế thêm nhiều lần Nó, nó mới có thể hiểu được tiếng của Phật Tiếng của con của trời còn cái tâm mà u tối say mê ở thế gian này mà mình đi nói chuyện tâm linh thì khó ai hiểu lắm chỉ có một số nhỏ hữu duyên rất là hiểu thì họ hiểu nhưng mà những cái người con Phật họ hiền lắm họ không muốn tranh đấu hơn thua ai nói gì cũng cười hề hề qua cho có chị qua lợi thôi phải không còn con ma con quỷ mình ra đường mình đậu xe đó mà mình tới trước nó tới sau mà mình vừa quay đầu xe thôi là nó đã cự mình rồi là nó giành là nó tới trước hoặc là đi đâu mình ngó nó một cái là nó đứng lại nó sừng mình rồi hỏi mày muốn gì rồi cho nên tâm con quỷ khó mà độ được cái thời buổi này thì quý vị cũng phải hiểu nhân kiệt lúc nào thì cũng khấn cho tất cả những đứa em đó sớm có chánh kiến để mà không uổng phí một đời người thí dụ hôm nay mình hiểu về tâm linh hiểu về thượng đế hiểu về phật thì à, có phải là mình có một cái cơ hội rất là lớn tại vì khi mình bỏ cái xác phàm này mình chuyển thế qua một cái xác khác mình biết có phải là mình người Việt không mình biết có phải mình à, vào cái xác có biết nói tiếng Việt không hay là mình chuyển thế do một cái gia đình à, à, ở bên Phi Châu hay là những cái nước nghèo nó không có biết về tâm linh không có biết về đạo Phật không có biết về đạo Chúa hay là mình có thể chuyển thế thành một con thú cứ chạy đồng vòng đi kiếm uh, uh, mũi ruồi đồ ăn cho nên khi còn mang sắc phàm nó rất là quan trọng nha quý vị từ đây cho tới những năm về sau đó phải gắng giữ gìn sức khỏe và chịu khó mỗi ngày á, lấy kinh thiên tâm ra đọc kinh thiên tâm mình đọc có một tiếng rưỡi mà trong đó mình có lại sám hối nữa rồi mình lại cha lại mẹ lại chư Phật có nghĩa là mình đọc một thời kinh á, bằng những Phật tử đi chùa gần 3 tháng á, trong đó các chư vị đã diệt qua cuốn kinh đó và đồng thời cho mình cái dấu hiệu khi đeo ra đường hôm nay cả mấy triệu người trên thế giới chết vì covid và những bao nhiêu nghìn năm những cái dông linh mà chết đầy trong cái à, à, quả địa cầu này họ bay giấc dưỡng có những cái gốc cây thôi mà họ có thể sống cả mấy trăm người chung cùng một cái cây thì hôm nay khi mà khi ra đường á, mình đeo cái này những cái dông linh đó thấy mình đeo họ cũng kính nể nữa họ không có phá mình đó là ý kiến nói là vậy cho nên hôm nay cái clip này livestream không biết nay được bao lâu mấy chục phút thì à, tổng quát lại đi chuyến à, Houston rất là vui có hai à, hai ba ngày thôi nhưng mà không hẹn mà gặp rất là đông anh em thì qua bển để mà nhận cái miếng đất từ tay của à, thổ thần và buổi tiệc á, à, đãi mấy ổng tuy là đơn sơ nhưng bữa thì có hứa sau này sẽ dân Houston sẽ lập một cái đền thờ ngài ngay là một người mọi da đỏ nha tướng rất là cao ấm ấm rồi có quẹt ba cái cái đỏ đỏ ngay mặt ổng như nè rồi ổng đeo cái gì đó thì à, ngài có kể hồi tiền kiếp của ngài cách đây mấy trăm năm về trước á thì ngài ở à, ở tiểu bang khác ở Oregon gì đó hôm nay được ở bề trên bổ à, bổ nhiệm tức là phong cho ngài cái chức coi cái mảnh đất thiên đó thì à, ngài về đó đó là theo kiệt à, bữa ngài có kể như vậy <clears throat> ngài rất là vui ngài nói trong tương lai á ngài thấy được á là người việt sẽ kéo về đó rất là đông thì kỳ cũng nghĩ như vậy là vì người việt mình ở houston nó cộng đồng rất là lớn cũng cỡ không có thua về kali nha mà không có chột chỗ tập tập trung bự như vậy thì à, khi mà việc làm một cái sơ đồ cái cái ờ, quy hoạch rất là lớn thì phần chùa thì việc lo còn về phần ở ngoài đời á, thì những cộng đồng những cái người nào mà góp à, có tinh thần à, dân tộc văn hóa đó mình không có đảng phái á, thì cứ vô đó à, mỗi người lãnh một acre đất để mà xây dựng một ngàn ta một ngàn chín chục người không biết là cái này tự nhiên ngẫu hứng ngồi đây buổi sáng rồi à, nói chuyện tâm sự quý vị từ nay thì cũng bớt uh, à, livestream như kiểu cũ mà ở nhà thì có cái màn hình tivi á thì lâu lâu kiệt lên đây Kiệt nhớ ra cái gì thì Kiệt bật cái máy lên Kiệt livestream kiểu này Kiệt ờ, gửi cái tin cho quý vị thôi Rồi à, với cuối tuần á Núi Thiên Long Sơn thì chỗ này là Cali nè Thường thường thứ bảy á Ít nhất cũng năm bảy chục người Trăm, hai trăm Tùy theo cái mùa Và tùy theo cái ngày lễ Thì cũng điều về để mà thăm viếng lại cha, lại mẹ, lại Phật và đồng thời à, Kiệt cũng có tiếp chuyện với mọi người Thì Kiệt sẽ đặt cái máy Kiệt sẽ quay luôn rồi Kiệt sẽ bỏ lên luôn à, <laughs> còn à, cho nên Kiệt sẽ làm vậy để cho nó thu ngắn bớt cái thì giờ của Kiệt <clears throat> mỗi lần livestream kiểu kia hai ba tiếng thì nó cũng hơi à, dài với là lên đó thì không có phải là à, sợ dư lượng viên hay là con cháu của ma quỷ vô nó phá mà là gì kiệt khấn hoài cho tụi nó à, Kiệt không có đủ thì giờ để suy nghĩ à, cái gì để mà nhắn gửi cho quý vị thà ngồi ở đây yên tĩnh như nè cái đầu óc đang nhớ tới cái gì thì nhắn gửi cho quý vị cái đó chứ còn lên cho nó tối ngày cứ nhìn mấy đứa nhỏ nó hổn á khóc cho nó mô phật cho con à, được chuyển tâm cho con bé uh, à, Lusiki gì đó lấy tên nickname tầm bậy bạ không à cho, à, để cho nó chuyển tâm bớt cái hung dữ để cho nó được trở về trời thì còn mình cũng mất đi cái ý của mình muốn gửi gắm cho quý vị nữa ở Việt Nam bây giờ á, thì thấy trên mạng quá trời luôn hết người này nhập đồng tới người kia nhập xác rồi điển này điển nọ thật sự tất cả cái đó là tất cả những gì gọi là thiên lý thần nha quý vị trên bầu trời á cũng có tiên chúng ở trên đó sống ở trên đó rất là nhiều khi xuống cái thời thế gian mà pháp tận thế này tất cả các họ cũng đều muốn xuống đây để lập công với cha với phật thì họ họ nghĩa là công si gì đó à, ăn chia ok tôi mượn sát vô tôi làm phước thì tôi được uh, thượng đế à, quý vị sẽ thấy rất là nhiều hiện tượng đó thì bình thường không sao hết họ họ cũng là người tốt không tuy là mình nói là tà nhưng mà thật sự không phải cũng là tốt chứ không có gì hết tà là những người mà luyện bùa lão ban hay là bị ngải hay là khmer thon hay là bùa miên bùa thái để mà gạt người á để mà lấy tiền người ta thì cái đó thì mình không có nói cái đó hay hoặc là thì luyện ờ, thiên linh cái rồi này nọ mà có một cái á, mọi người không để ý tại sao tất cả các núi của miền Bắc nó cao như vậy núi Trường Sơn nghe núi này núi nọ mà những cái núi rất là hùng vĩ ở ngoài Bắc ngoài Trung mà lại à, tụ lại năm non bảy núi núi thì không có cao à, cũng không thấp à, gì vừa phải không thì tại sao là vì những người có điển những người linh căn họ có thần thông họ hiểu là ở trong cái lòng đất này nó có cái gì gọi là đặc biệt đền vàng địa ngọc núi cấm và ở dưới đó có mỏ vàng mỏ ngọc thì họ là người tâm linh họ biết thì bao nhiêu lần kiệt có hỏi cái này thì kiệt xác nhận là có nhưng phải chờ một người về chờ đức thầy xuất hiện thì cho nên bao ờ, nước việt là lạ nhất là hiện giờ ở vùng năm non bảy núi chứ còn ở những cái vùng khác tại sao không có những hiện tượng này là vì những vùng khác nó không có linh thiêng ban ngày thì kìa ở đây quý vị thấy nắng của Cali buổi sáng nhưng ban đêm cực ngủ kiệt chiếc thân việc đi khắp thế giới nhiều lắm ai có thành tâm gọi tên thiên tướng kiệt mà khi bị ma quỷ đánh hay là bị nạn gì đó kiệt sẽ đến kiệt giúp tại vì bề ngoài thì kiệt là người thường kiệt không có ấy nhưng mà tướng tin của kiệt á, có thể giúp được quý vị khi gặp nạn và đồng thời ở núi cấm á, kiệt cũng có một cái à, chỗ để kiệt về bên đó để ban ờ, ờ, làm việc ở bên đó giống như ờ, <laughs> dũng gì cũng không đúng thì đại khái hiểu vậy được rồi người tâm linh sẽ hiểu việc nói thế là phật hôm nay có mấy lời gửi quý vị nói chuyện thì à, nếu à, nãy giờ có à, nói cái gì không có hay thì xin quý vị quan hỷ bỏ qua nha để coi cái comment có ai hỏi gì không đây là hình nắng hết ta quay qua đây chút ok giờ đọc comment quý vị con thấy tội ông Trump quá chú nghĩ ông Trump vừa qua được không chú qua được chứ bây giờ là một mất một còn đảng dân chủ bây giờ nó biết ông Trump lên là xong cái đầm đầm lầy sẽ bị tắc cạn thì nó phải ra tay ra mọi thủ đoạn Nguyễn Di Trần Thành hỏi gì sao Đức Thầy không dạy thiên tâm đạo dạy chú Kiệt có nãy giờ chú giảng đó Đức Thầy dạy cho chú dạy trước thì chú lên đây chú truyền tin nhưng mà khi Đức Thầy xuất hiện đó Ngài sẽ giải thích thì uh, <laughs> giải thích sâu hơn hiểu không chứ còn đức thầy có dạy mình mà có dạy cho chú Phú Trần nói có nhiều câu cháu muốn hỏi chú trên Zalo lắm thì cứ nhắn tin cho chú đi bốn không tám tám ba ba năm ba chín chín. Thiên Xuân Bính nói Việt Nam khổ quá chú ơi thì khổ càng khổ là tự vì nước mình á bị thế giới nó tẩy chay nó không có mang công ty vô những công ty à, lớn của Mỹ á à, hiện bây giờ ông Biden á cho 50 tỷ để mà đem tất cả những công ty ở bên Tàu về Trung Quốc về mà nếu nước mình mà đồng minh mà chơi với Mỹ thì uh, nước mình có thể từ uh, một nước rất là nghèo như bây giờ có thể thành cường quốc nếu mà mình chịu chơi với Mỹ tại vì mình không có đồng minh với nó những cái bộ luật những cái mà IP á, nó chưa chưa có tin tưởng bây giờ trong đầu của những người Mỹ cứ nghĩ Việt Nam với với Tàu giống hệt nhau vậy. cho nên nó tẩy chay tẩy chay chung vậy đó còn Việt Nam thì nó nó nó, nó chơi thì chơi có lệ cho có vậy đó vụ vụ vậy đó Mai Thành Lệ, chú ơi, chúng con ước mong chú về. Chú sẽ không có về được khi Đức Thầy chưa ra lệnh. Chú làm việc dưới chướng của Đức Thầy, Sư Phụ và của à, cha Thượng Đế và Chư Phật. Thì à, Đức Thầy cũng lãnh nhiệm vụ của cha, Thượng Đế và Chư Phật, Phật A-di-đà. Khi các ngài ra lệnh thì chú mới dám về. Còn bây giờ chú chỉ lên đây lót chót với mấy cháu để mà an ủi tinh thần để mà có cái nguồn à, vui để mà chờ đợi những cái ngày sáng sủa trong tương lai thay vì chú ông lên đây nói thì mọi người sẽ không có hiểu gì hết không biết tương lai nó sẽ mù mịt như thế nào thì ngày hôm qua chú à, upload lên một cái à, những cái lời chú tiên tri cách đây năm 2018 á, là chúng chúng rất là cao thì à, hôm nay cũng vậy chú cũng lâu lâu ờ, cũng lên đây nói để nhắc nhở mọi người cứ giữ giới và lo tu tập mình chỉ cần thay đổi thôi giống như mấy anh thường ngày ăn nhậu tối ngày thì nhậu ba cử thì giờ mình bớt lại hai cử còn cử mình ở nhà chơi vợ con rồi dẫn vợ con đi ờ, biển hay đi đâu chơi để cho có cái tình cảm gia đình uh, gắn bó rồi ai cũng vui đó là chú lên chú nhắc nhở mọi người như là thay tâm thay tánh một chút người nào ăn chay trường được thì ăn chay trường thì tốt đó là đức thầy khuyên chú Duyên lên đây nói như vậy còn người nào không ăn chay trường được làm việc giống như thợ hồ à, bưng à, bán à, ở ngoài đường ăn à, uống à, tạp nhạp thì nên giữ tam tịnh nhục tam tịnh nhục có nghĩa là mình ăn cái con gì mình đừng có thấy nó chết mình đừng có thấy nó rồi người ta bắt nó ta làm đồ cho mình ăn và đồng thời mình đừng có đi chỉ những cái con còn sống giống như người ta bán mấy con nó còn nhúc nhích còn sống mình đừng chỉ là ờ, tôi mua con này à, bắt nó về để mà ăn đừng có làm vậy à, thấy chỉ và đừng có bao giờ á, mình à, đi ngang cái mình nghe người ta cắt cổ con gà con vịt hay đâm đâm đâm thọc quyết heo hay là con bò mà nó kêu ó lên rồi nó chết khi mình nghe thì mình cũng đừng ăn cái con đó mục đích ăn chay giữ tam tinh nhục giữ tâm từ bi chứ ăn chay không có thành phật được nha quý vị ăn chay để cho nó có sức khỏe và giữ tâm từ bi mà thôi chứ ăn chay không có thành phật được đó thì gọi là tam tịnh nhục nếu mình còn ăn đồ sống mình nghĩ đồ tươi là ngon thì mình sẽ tạo rất là nhiều nghiệp cái nghiệp là cái gì giống như một người ăn con cua lấy cái dao đâm ngay cái ức của nó chết thì về lâu về dài cái người nó sớm muộn cũng bị đau tim á nó nó nó tụ lại những cái uh, âm khí cái trượt của những cái con mình giết á sẽ có bệnh đó thí dụ như uh, người uh, mua cá lóc cá chơi đem về nhà đập đầu bịch bịch bịch rồi cái nó dễ dễ nó chết thì đa số những cái người đó đó sau này sẽ bị bệnh nhức nhức đầu kinh niên hay là khó ngủ đó là bệnh vậy và thí dụ như mình uh, mua những cái trứng vịt lộn mình về mình luộc hay là con ốc mấy con ốc sống á mình về mình luộc hay những con tôm về luộc thì những người đó khi mà đến một tuổi mới nghiệp nó đổ á thì trí nhớ sẽ bị mờ mờ không còn nhớ minh mẫn nữa mà nên nhớ trí nhớ là quan trọng nhất trong đời người nó quan trọng hơn cái tiền trong nhà băng mình có và quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời là cả bao nhiêu con cái tài sản hay là à, cuộc sống xa hoa không bằng cái trí tuệ để khi mà mình cận tử nghiệp mình không còn trí tuệ thì lúc đó cái thằng hồn sẽ dễ ra đọa vào địa ngục lắm thì gán giữ cái trí tuệ mà nếu mà những người đó hôm nay có duyên nghe chú nói thì nên à, lại sám hối thì sẽ hết và quay đầu lại với Phật rồi tu tâm dưỡng tánh tức là mình ăn những cái con gì mà nó làm sẵn trong cái portion trong cái đông lạnh rồi có những người người ta bắt bẻ người ta nói nếu mà những cái người ăn tam tịnh nhục thì những cái người làm những cái con đó thì à, nếu không có người ăn thì làm sao mà có người làm nếu mà nói dần lân kiểu đó thì là bỏ tay là tự vì những cái người mà những cái nhà máy mà giết heo giết bò ở Mỹ này á, nó bằng máy không à thì những cái con vật nó là những con vật là những nhà đại gia những nhà tỷ phú những ông chức quyền lớn khi họ ờ, họ lấy của của thế gian quá nhiều thì ờ, khi chết họ không có đem của theo để họ tái sanh họ trả nợ được là vì họ phải đầu thai thành con thú để mà cho cho chúng sanh ăn thịt lại đó là một cách trả nợ thì cái thế gian này á, cho nên bên công giáo cũng có phần đúng nha gọi là vật dưỡng nhân đó có nghĩa là ăn qua ăn lợi thì cuối cùng mình ở luân hồi sanh tử trong lục đạo này tối ngày nhưng những người mà lọt ra cái cái tầm suy nghĩ đó mà hiểu được chú nói khi ăn tịnh nhục mình bớt được cái nghiệp đó mình không có cái nghiệp để mà mà sát sanh thì mình có sức khỏe tốt mình không có bị bệnh ung thư hay bị bệnh gì nó đột xuất và đồng thời á à, những cái con à, những cái người đại gia mà khi đầu thai thành con bò con heo để trả nghiệp đó thì là phần của họ họ trả nghiệp lẫn nhau đó là về luật nhân quả là vậy chú biết là vậy Rồi, chứ đọc comment ai muốn hỏi thì cứ hỏi. Nghĩ mệt chứ, nãy giờ nó cũng hơi mệt. Phượng Mai hỏi, thằng hồn của mình chú ở chỗ nào trong người của mình vậy chú đó là Phương Mai nói mình có cái lại gia thức nó nằm ở trên này nè trên cái uh, sao ót cái gáy của mình á cái đó gọi là cái a lại gia thức cái đó nó cũng giống như cái điện thoại nó có con sim vậy đó tất cả những mọi việc từ lúc ngày mình sanh ra đời cho tới ngày mình chết mình học hỏi cái xấu cái tốt cái si cái mê cái à, thiện cái ác nó đều ghi vô cái a lại gia thức hết thì gọi là thần hồn khi mà, mà thần hồn này á, khi nó cái xác nó ờ, già nó yếu nó bị quỷ thì cái lại giới thức sẽ chuyển qua một cái ờ, thế giới khác một là về cõi trời thì lúc đó đó cái thằng cái cái lại giới thức đó, nó bay lên đỉnh đầu mình là ấm xuống trái tim của mình là mình sẽ đầu thai trở lại thành người á xuống cái bụng á là mình sẽ làm ngạ quỷ và súc sanh đó còn xuống bàn chân là xuống địa ngục thì chú biết là như vậy thì nó cái thằng hồn là một cái hơi ấm trong con người trong cái đầu của mình nó sẽ ờ, ghi nhớ lại hết tất cả mọi thứ trên đời của mình làm nó là ờ, tại sao mình đừng có nghĩ là ờ trong không gian hay là trong một căn nhà trong một căn phòng không có người mình muốn làm gì mình làm không có đúng cái đó nó sẽ ghi lại cái đó nó ghi như cái máy quay phim đang quay vậy nè rồi chỉ cần bấm lên cái youtube cái clip này 149 phải không thì tự nhiên những gì chú nói á cả bao lâu na bao, bao nãy giờ cả tiếng đồng hồ cũng không có mất chữ nào thì con người của mình cũng sẽ y như cái cái youtube này vậy đó cái cái clip này vậy đó thì lúc đó là mình không có chối được cái tội của mình đó nó nằm ở đây nghe cho nên mỗi lần mình làm gì đó mình phải nên nhớ tự động mình quay mình tức là mình giống như mình có cùng phim mình có cái máy à, camera cái máy uh, quay chính bản thân mình luôn vậy đó Lauren Lê hỏi khi nào chú qua lại Houston? Chị muốn chuyển đến Candleton sống để sau này tiện việc thực nguyện công phu Thiên Long Giang. Vậy có nên không chú? Chị chỉ cần ở khu Việt Nam thôi, Beo Le. Tại cái Thiên Long Sơn cái Houston á, nó cách khu chợ Hồng Kông Beo Le có 40 phút mà freeway mấy cái xa lộ đó chạy lẹ lắm. Mà những người ở tiểu bang khác chạy ba bốn chục phút đâu có nhầm gì à, hiện bây giờ ở chỗ mà cái khu à, Thiên Long Sơn ở Houston á, nó cũng còn hơi giống như là ruộng á cho nên đất mình mua rất là rẻ mua có khoảng triệu ba à. nhưng mà Kiệt sẽ mua thêm những cái đất nhỏ nhỏ 5 ờ, năm mẫu 5 hecta 10 hecta vòng vòng xin lỗi của những người Mỹ đó để mà thêm nữa đó thì bây giờ nó lên tới trăm mấy rồi một trăm mấy hecta thì uh, à, nó mới à, hiện bây giờ chính phủ Mỹ á, nó cũng đang tiến về hướng đó cho nên hôm nay mà mình mua là cũng do ý tên cho mình mua với giá cũng phải chăng chứ còn đợi năm sau nữa thì không biết <laughs> giá nó cao lắm mua quá cũng như giống như ngày xưa mua thiên long sơn này cũng vậy bây giờ ở lên gấp năm sáu thì uh, kiệt nhìn trước uh, để mà làm mấy chuyện này sau này thí dụ trong cái đời của Kiệt xây được phần nào hay phần đó những thế hệ về sau đó biết mảnh đất này là của chung giống như nãy có nói rồi là của con rồng cháu tiên của lạc long quân âu cơ thì mỗi người đều có phận sự bổn phận luôn đó nha là phải à, đóng góp vô công sức tại vì ít nhiều con cháu cháu nội cháu ngoại trên thế giới của mình đều về đó để mà nhớ lại cội nguồn khi nó nhớ lại cội nguồn thì nó sẽ có hiếu với cha mẹ thì tất cả người Việt chúng ta trên thế giới đều phải có bổn phận lo săn sóc cái mảnh đất này cho nó hoàn tất và mọi chuyện nó viên mãn chứ không phải kiệt chỉ là người đầu tiên bỏ tiền ra mua rồi là, là thôi nhưng mà sức này bây giờ cũng năm mấy tuổi thì cũng yếu cũng già còn phải lo nhiều chuyện nữa mà đức thầy với tất cả các chư vị bao lâu nay dạy dỗ Kiệt là những ờ, hải ngoại này nè không phải Cali hay là Thiên Long Sơn 1 này hay là Thiên Long Sơn 2 ở Houston là mảnh ờ, là chỗ dung thân của Kiệt chỗ dung thân của Kiệt là núi Cấm là nước Việt chứ không phải ở hải ngoại nhưng mà quý ở bề trên cho mua ở này á, là cũng giống đi qua đi về giống như nãy Kiệt giải thích giống người Do Thái họ có cái đất của quốc gia của họ nhưng con cháu họ vẫn sống rải rác trên nước ngoài để mà chạy qua chạy về để mà uh, tiếp sức uh, support lẫn nhau support là gì đó để mà giúp lẫn nhau vậy đó ở bên trong bên ngoài Thiên Tiết Nhung nói mừng được nghe chú nói <laughs> Bữa nào chú rảnh thì chú lên uống cà phê ngồi ở đây nói bật cái điện thoại nhưng mà không có lần sau chú mua cái à, iPod để nghe để nói tiếng nó rõ hơn còn cái này cái điện thoại thôi không biết có rõ không á nghe Thiên Minh Tiến nói chú ơi ở Houston nên đặt Thiên Long Viên Tại Viên là vườn còn Sơn là núi không phải mấy vị kêu vẫn là đặt Thiên Long Sơn tại mình dùng một cái tên để người ta biết là mình từ một cái à, cái tên ra nhưng mà nó chỉ khác là cái tiểu bang gọi là Thiên Long Sơn Houston Texas đó thì mình đặt cái à, nguyên cái công viên là vậy còn công viên Thiên Long Sơn chỗ này là Thiên Long Sơn California sau này chú có sức nữa chú sẽ đi Seattle ờ, mình sẽ lạc là Thiên Long Sơn Seattle thí dụ chú đi qua Úc hay là Sydney chú đặt là Thiên Long Sơn Sydney Australia hay là qua Pháp chú sẽ đặt là Thiên Long Sơn uh, Paris gì đó hay Đức à, chỗ nào à, sau này có đủ duyên ở trên chuyển là chú làm thôi à chứ không phải là chú ngừng ở đây đâu vẫn tiếp tục á về ở miền Bắc của Mỹ á, là dùng Washington DC thì chú sẽ đặt là Thiên Long Sơn Washington DC Thiên Long Sơn, New York Nghĩa là mỗi công viên ở gần gần đó để cho mình, cộng đồng mình, à, con cháu của mình là có lễ hội, có tụ tập Chứ bây giờ mình không làm cái đó đó Mỗi Tết hay Trung Thu á Mấy đứa nhỏ nó cũng chả có biết Tết là gì nó Tưởng đâu Tết Tàu không, Tết là Tết Việt rồi Trung Thu nó cũng không biết nữa Rồi à, ít nhiều á, mình làm cực khổ mỗi ngày dũa neo đồ à, lâu lâu mình vô cái khu Việt Nam ở trong đó sẽ có nhà hàng đầy đủ nha nhà hàng à, chai à, với tam tịnh nhục trong đó ai thuận cái nào thì chú không có chấp mấy vấn đề đạo hay là cứ nghĩa là chung một cái nguồn gốc dân tộc là chính rồi biết giữ chứ không có chấp mà cái thiên tâm đạo thiên tâm không đạo hồi đạo gì mình cũng phải tìm hiểu mình không có chấp là vì mình là cái gốc còn tất cả các đạo là cái nhánh cũng là của cha hết à thì để cho con cháu nó biết cái nguồn gốc để nó quy tụ về và để nó à, có một cái sự uh, biết về cội nguồn và từ đó nó mới có giữ cái nền đạo đức được còn mình không có nó cứ lai lai rồi nó cứ đi lấy mỹ lấy Mỹ rồi đẻ con lai rồi đứa con lai nó lấy thêm một đời Mỹ nữa thì nó cũng nó cũng là lai luôn thì nó sẽ mất cái gốc người Việt Nam còn thí dụ như cuối à, đâu biết một buổi lễ hội Trung thu hay là buổi lễ hội Tết hay là lễ Vu Lan, lễ Phật Đản, lễ gì cũng cần biết. Một năm mình có biết bao nhiêu lễ. Tượng nào, à, mấy vị nào đặt tượng trong đó thì có buổi lễ của vị đó, như lễ của Đức Thầy, à, lễ khai đạo của à, hòa hảo lễ khai đạo của cao đài lễ khai đạo của à, đủ đủ thể hết nghĩa là bết đê đủ bết đê thì theo chú nghĩ tháng nào cũng sẽ có thì vô đó biết đâu hai đứa nó ở hai thành phố người mỹ không hai đứa người việt mà những cái thành phố mà người mỹ không tụi nó sẽ à, lúc mà nó đến tuổi mà nó yêu đương thì nó yêu ai thì cũng gặp ai yêu đó đúng không chứ chưa chắc nó thích mấy thằng mỹ đen hay mỹ trắng nữa do đó gặp Việt Nam mình có phải là hai đứa lấy nhau có phải là <laughs> mà mình bớt một cái à, gia đình bị mất gốc không đó là ý vậy qua pháp mở đi anh Kiệt <laughs> Lê Mỹ Linh ừ anh sẽ qua nhưng mà cho anh có sức kìa anh có sức như anh làm nhiêu à bây giờ á, hãng anh làm nhiêu tiền á cho cộng đồng không à tại phần anh là xong rồi không có nhu cầu gì hết chỉ có mấy cái chuỗi niệm phật tối ngày đủ rồi ngày ôm nhưng mà cái chính là ờ, Đức Thầy với các chư vị nói là Kiệt sẽ về núi Cấm sẽ xây dựng lại cái An Giang và cái miền Tây tương lai thủ đô của nước Việt á, sau khi thời thượng quân á, là sẽ về về miền Nam đó nha quý vị đó. thì Kiệt biết cơ vận là đi như vậy mà hôm nay có thể mình nói nó hơi sớm hả à, không biết sớm hay muộn nhưng mà nói để mình hiểu là Đức thầy sẽ sẽ sẽ xuất hiện và tất cả mọi người gọi là tâm linh đó, sẽ quy tụ rất là đông. Thì bây giờ quý vị thấy á, những người mà có điển có tâm linh ở miền Trung miền Bắc họ cũng kéo vô núi cấm hết. Ở thế gian này có những cái mà người học giỏi như là bác sĩ, thạc sĩ, kỹ sư cái trí tuệ là trí tuệ của thế gian của một cái ngành nghề nhưng mà cái trí tuệ mà điển mà của à, xuất thế gian á, nó là phi phàm lắm nó khác thường lắm cho nên à, nhưng mà đừng có khi những cái người gọi là mình nhìn nó mê tín hay là thấy quy quy hay là thấy à, đừng có cười họ nó không phải họ cũng giúp đời á Chúa ơi, tình hình Đài Loan và Việt Nam lúc nào xảy ra thiên tai và chiến tranh nữa. Bây giờ thì nó khởi động rồi đó. Thì à, bữa nay như nguội nguội xuống, chắc bữa giờ Trung Cộng nó bắn cũng hết ba cái à, pháo lép rồi. Chỉ hù thôi, cho nên từ đầu tới cuối lúc mà bà Nancy và mặc khỉ với bà qua bển thì cảnh cáo rồi nói cho giữ rồi cuối cùng á, mình biết Trung Cộng cái gì nói nó là cọp giấy paper à, Tiger làm cọp giấy chỉ cần nhúng nước là nó ấy rồi không làm gì ai hết Duy Nguyễn Trần Thành nói cuối năm nay núi nổ hạ chú biết ông chèo không chú mấy <laughs> còn à, coi sắm cơ nhưng mà sắm cơ thì à, mỗi người dịch theo cái à, mỗi cái hiểu biết của mình cho nên phải chờ đức thầy giải thích mấy vụ này nha con chú cũng dám giảng giải thích chú chỉ biết phần của chú ở bề trên chỉ cho chú biết nhiều thì chú lên đây thông báo truyền tin nhiều chứ à, nhưng mà truyền tin để cho mình có sự chuẩn bị có cái lợi lạc là mình không có à, buồn nản chán và những người mà có nhiệm vụ giống như hồi xưa ở trên đó thượng đế gửi xuống một chiếc máy bay c 100 uh, <laughs> à, C7 không C5 nhảy xuống mấy nghìn người lính à, đặc biệt lính navy seal thì trong đó có chú thì chú là người đầu tiên lên đây truyền tin để biết bắn cái pháo à, bắn cái ánh sáng lên rồi đây à, máy truyền tin đang đây bắt đầu hoạt động tức nghĩa là mình giống như mình đi hành quân vậy đó thì trong đó có ông Trump là trong một cái tiểu đội của chú ổng là lính nhỏ thì hiện giờ ổng đầu thai vô nhà hàm tỷ phú chú đầu hai vô à, dùng à, sông nước miền Tây Bảo Giang à, làm con <laughs> ông thợ mộc thì mỗi người mỗi chuyện rồi nhưng mà trong đó có mấy nghìn người kia đầu thai mỗi người mỗi nước nữa người chức vụ này chức vụ nhưng mà cái điển thiên của họ sẽ nhớ lại trong lúc này họ nhớ hết à, khi chú bắn à, cái trái ánh sáng lên đó, thì từ từ quy tụ lại cho nên lâu nay ở núi Thiên Long Sơn quy tụ cũng rất là nhiều nhưng mà chưa đủ và dạ, một số người cũng đang cày ruộng hay là à, đang bán vé số hay là đang đạp xích à, đang chạy taxi hay là đang nghèo khổ gì đó không biết thì cũng đang chờ chờ sư phụ xuất hiện sư phụ là <laughs> giống như à, thống sói gì đó ổng à, ngày xuất hiện thì mọi chuyện người sẽ chạy theo à cả chú cũng phải chờ sư phụ nữa đó Thiên Trinh nói Tổng thống Trump còn gặp nạn nữa không anh? Trên đời này chưa có vị Tổng thống nào mà bị te tưa tay tả à, Còn hơn là Thí Kiều nữa Mình là mình là Thí Kiều rồi, cho ông là Thí Kiều 2 đi Thì à, Thí Kiệt thành Thí Kiều cũng bị tê tả như kiểu ổng không có khác gì Nhưng mà người người xấu á, sẽ không bao giờ hại được người tốt là vì những người có chân nên à, quý vị phải có lòng tin là các chư thần à, chư Phật đều gia hộ ổng hết ổng sẽ vượt qua hết ổng càng bị nạn chừng nào sau này nhân loại lịch sử sẽ nhớ ơn ổng nhiều chừng đó đó là những người mà mang mệnh trời là vậy đó thì từ đầu chú đã hy sinh 10 năm để xin ổng quay lại thì hôm nay 10 năm giảm tuổi thọ cũng đáng lắm tại vì chú sanh ra không có quyền lực ổng sanh ra ổng có quyền lực và có tiền có của chú sanh ra là uh, nghèo mà homeless qua mỹ không, không cha không mẹ đi uh, đi vòng vòng ở ngoài mấy cái chợ của mỹ á, rồi đi xin mấy bà mỹ xách từng cái bịch vô xe cho bả, rồi bả cho từ đồng từ cát thì sống rồi bữa thì ngủ công viên này ngày mai ngủ công viên nọ cho nên chú sống rất là ngược cảnh với ổng nghịch cảnh nhưng ổng ở giàu sang mà ổng không quên đi cái nhân nghĩa và cái à, cái anh hùng của ổng ổng mới đứng ra ổng tranh cử tổng thống vì ổng thấy cái đất nước này nó đi vào một thời kỳ gọi là của ma quỷ thì ổng vẫn còn chánh nghĩa còn chú từ người bàn tay trắng nghèo khổ không cha mẹ trở lên người giàu có cũng như ổng mà không bằng ổng nha mình nói giàu có thôi chứ so với ổng thì không bằng gì hết nhưng chú lại không còn dính với đời nữa không còn tham tất cả tiền của chú là của riêng nhưng mà hôm nay chú làm của chung là vì chú đã trải qua cái khổ rồi không không có nghĩ đến tiền bạc không còn tham nữa không còn à, à, à, tài danh sắc thực thì chú đã à, đã giữ được cái giới đó thì hôm nay chú mới nhìn thấy ở à, cái thế gian này chẳng qua là một cái màn kịch một phù du giả tạm không biết ông Trump ông có hiểu mấy cái đó hay không nhưng mà thấy những gì ông làm thì cũng y vậy ông cũng hy sinh cho đời thôi à. chứ cỡ tỷ phú nhà ông cần gì mà phải mà mệt nhọc rồi phải à, tranh đấu với mấy cái thằng à, con ma con quỷ à, cái đám đồng lầy này làm gì thì ông cũng hy sinh cho nhân loại đó nhưng mà mỗi người mỗi cảnh thôi mỗi kiểu nhưng mà ông không sao không ai hại ông được hết Trung Ngọc Châu nói con xin cúng dường tuổi thọ của con cho chú vì chú sống có ý nghĩa. À, chú cảm ơn con. À, chú giờ cũng già rồi. À, hồi xưa đi bỏ báo, bỏ đến nỗi mà mỗi một à, cuối tuần chủ nhật có mấy tờ báo của thành phố San Jose nó bự vậy nè. Nó cũng cỡ nửa ký vậy đó mà 50 nhà thì 50 cái tờ báo đó nó bịch như là dắt gạo vậy đó mà dắt trước ngực sau lưng hồi lúc đó 15 16 tuổi mà đi bỏ báo nặng quá cho nên khi cái gừng của mình nó, nó có cái spike nó bị nó bị hư thì à, hôm nay á, cái cổ của chú trong này cũng có mảnh sắt á, là tại vì <laughs> do hồi xưa mình không có biết tuổi nhỏ đó cái xương của mình nó mềm á mà mình cứ à, giác nặng quá cho nên giờ nó cũng lâu lâu nhức đầu nè xác này không còn gì á à, xưa làm như ta một tháng tháng được có 21 đô của à, mà mỗi ngày phải bỏ báo nhà đó mà có bữa gặp Mỹ đen nhà mễ nó giật tiền nó không trả nữa khóc hụ hụ lỗ tại vì báo là mình mua mà mình giao cho nó mà nó không trả là mình lỗ lỗ lại Việt Nam mấy em không có tiền ăn bánh không có tiền nhà không có gửi tiền về Việt Nam được tại đó chú phải nuôi 12 người nuôi cha mẹ nữa à, chú ở Mỹ Ờ, qua Mỹ đâu phải là nhỏ mà không nuôi đâu phải nuôi hết Dũng La Quest nói ông thích Nhật từ vô nghe anh sư huynh kiện à, nếu mà có thầy thích Nhật từ nghe con chào thầy đó thầy có duyên ghé thiên long sơn con có cái hình chụp chung với thầy thầy đứng khoảng ngang vai con tưởng đâu thầy cao lắm ai về đâu thấp quá trời thấp mà đó ai cũng tưởng thầy là phật ai con qua đây mỗi lần giảng pháp là mấy chục nghìn người nghe ờ, không biết giờ lâu quá thầy không qua qua con sẽ đón thầy tại phi trường Xuyên Thi nói em thấy người ta thờ con tiền hưu đó Phải con cha không Tiền hưu là gì chú không có hiểu con hỏi gì Còn tiền hữu chú, à, Bỏ dấu đi chú mới đọc được à, Nguyễn Di Trần Thành nói núi Tu Di nằm ở tâm thiên hạ chú nước tu vi ở trong cái uh, nó nằm ở phía miền nam của uh, cái uh, lớn lắm cái uh, mình không thể nào đi qua vượt khỏi núi tu vi những cái chiếc phi thuyền ngày hôm nay cũng đi qua không được nữa nó nằm uh, ở trong cái uh, tam uh, thiện bộ châu mình nè à. lâu nay chú ờ, rồi cái ờ, địa ngục nó cũng nằm ở xa cái trái đất nữa trong cái dãy hành tinh của mình đó mà mấy cái đó là Ờ, thật độ nói ma tăng thích nhật từ gặp đâu bắn đó luôn chú kìa đó nó bậy à, ai làm gì có nghiệp đó con đừng có nói gì mà bị khẩu nghiệp khi mà cái cái nghiệp nó nó đi từ cái tâm mình khởi thì à, ai làm sao thì để cho có luật nhân quả còn mình á, thì mình thấy áo vàng thì mình cứ xá và mình cứ tôn trọng là mình làm đúng chứ mình đừng có nên như vậy mình biết thầy làm sai mình cũng phải xá mà mình không phải mình xá ổng mình xá cái áo nghe còn cái chuyện ổng làm sai làm đúng thì để cho luật pháp và nhân quả tính sổ với ổng Story V từ Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Con chào chú Kiệt và chào Story. ok nãy giờ nói cũng lâu thôi cái clip này giờ cũng nắng quá để bữa nào à, làm cái clip mới nữa hôm nay có duyên livestream chút thì uh, à, chung quy lại tổng kết lại chốt lại cái nào cũng giống nghĩa nhau thì mảnh đất Houston sẽ ra đời vài ba tháng nữa mình có thể xài được nhưng mà dưới dạng giống như tạm thời vô đó cắm trại picnic ăn uống hội họp gia đình hội họp hội đoàn rồi à, đi về còn ngủ qua đêm thì à, phải cẩn thận nha coi chừng à, con này con kia tại đất đó nó lớn lắm nhiều khi có con thú đó là mình sinh hoạt ban ngày như một cái công viên của Mỹ vậy đó đó là chuyện của mảnh đất đó còn cái chuyện xây dựng thì phải chờ uh, mấy thợ vẽ nó làm một cái quy hoạch đàng hoàng giấy tờ luật sư rồi đàng hoàng rồi lúc đó mình bắt đầu mình xây dựng xin giấy phép thì không biết cái đó thì thời gian mình không biết bao lâu rồi với à, giải thích cái dấu này là của của đức thầy tuân lệnh của cha là thượng đế với mẹ để mà đà, gao truyền cái dấu này à, dạy cho chú bao nhiêu năm nay thì ai muốn có câu hỏi thắc mắc về cái này thì chờ đức thầy xuất hiện hỏi ngài nha đó như là phật rồi à, cái núi thiên long sơn của cali thì càng ngày càng có nhiều người biết về thăm thì rất là linh thiên nhiệm màu người nào qua Thiên Long Sơn Cali rồi lưu luyến không ai muốn về hết thì cứ uh, vì các chư thiên ở trên núi Thiên Long Sơn này rất là đông khi mình ngồi dưới gốc cây hay ngồi trên bàn á, thì mấy vị ờ, xuống gờ đầu mình để xả cái nghiệp xả trượt xả nghiệp cho mình cho nên khi lên đây á, ai thấy cũng thoải mái và vui tươi hết nó không có rất là nhiệm màu thì uh, đó là sự thật Vì chư Phật và vị mấy ông rồng ở đây nè à, mấy vị cũng đang ở đây nè như là Phật xin kính chào nha hẹn cái à, clip kế tiếp à, như là Phật xin chào tại nắng rồi phải đi làm công chuyện nữa vô hãng chút